Horizon Active, sức mạnh giành chiến thắng. Xin chào à, anh Quyền Linh, à, à, em chào à, chị Hồng Vân và bạn nữ bên à, kia hàng rào. Em tên là Nguyễn Việt Tùng, à, sinh năm 1994. Dạ, hiện thì em đang làm về công việc à, à, hành chính tự do À. Em à, lúc trước em học à, đại học y dược. À. Dạ, em đã cũng đã tốt nghiệp y dược rồi. Nhưng mà chắc là em chưa có duyên với ngành y Tùng là quê ở đâu? Dạ em quê ở Vũng Tàu anh Linh Vũng Tàu bây giờ em làm tại thành phố Hồ Chí Minh Dạ đúng rồi ạ à. Rồi Mời nhà gái Dạ con chào chú Nguyên Linh, con chào cô Hồng Vân ừ. và bạn nam phía bên kia luôn ạ à. Con tên là Trần Nhật Vân Hạ, con vừa chọn 23 cái xuân xanh 23 tuổi Và ừ. hiện tại con là sinh viên năm cuối ở trường uh, George Brown College ở Canada à, Và hiện hả? tại con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh có nghĩa là con đang du học ở bên Canada dạ và con rồi về chắc Việt Nam để về Việt Nam để tránh, dịch. dịch đúng dạ. không ừ. về lâu chưa con tính tới thời điểm này là cũng được một năm rồi đó chú à năm tự nó mới về <laughs> rồi mới là về năm cuối là dạ đang là sinh viên năm cuối ờ, mà giờ mình quyết định là ờ, mình hẹn hò luôn tại ba mẹ cũng nhẹ ý từ hồi con ở bên bển rồi con về đây thì con cũng coi chương trình mình có thấy chương trình mình cũng nhân văn con cũng thích con thích cho nên là con ừ. muốn có cơ hội có thêm bạn bè rồi vậy con nói luôn về mình đi về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình Dạ, về sở trường thì con có khả năng nói tiếng Anh khá là lưu loát Con khá biết quan tâm tới người khác Chẳng hạn ừ. như là uh, con thường hay nhớ những ngày sinh nhật của những người thân trong gia đình để chúc mừng Còn về sở đoản thì con thấy cá nhân con khá là vụng về và không có khéo tay trong việc nấu ăn Còn bạn Nam? điểm mạnh của em thì nói chung là rất là dễ chịu rất là quan tâm đến người khác còn điểm yếu của em á thì ờ, em hay giờ dây thun anh à với ờ. lại nữa là thi thoảng có là nóng tính nhưng mà nóng tính thì thôi cũng bỏ qua với lại em cũng không thích ờ, người phụ nữ quá là càm ràm một lần thì em biết rồi nhưng mà đừng nói với em mà về cái vấn đề đó hai đến ba lần là em không thích không được em ơi đó là bản tính rồi dạ phải chịu thôi dạ không Bạn sao đâu rồi em sẽ nói mà... tới lần thứ năm thứ sáu bảy luôn sao đâu hey. <laughs> Dạ. từ từ mình quen à bản tính gì làm như đàn ông mấy người không đàn cầm ràm vậy đó dạ. để cô không. bảo vệ con con dạ. cũng lo con có bị cầm dạ. ràm không dạ không mà. không hả dạ con cầm ràm con cũng, cũng được cũng có sao chào dạ con 94 phải không dạ đúng rồi ạ lỡ rồi xưng con luôn đi tại dạ, vì nhỏ chào... gái lớn là đúng 94 luôn dạ con rồi, chào cô ừ rồi bé 23 tuổi hôm nay nó gọi là cô rồi dạ. để hai đứa khỏi bị ngượng á hiểu không hai đứa cùng gọi là cô luôn á hiểu không dạ vâng ạ à. đó coi như là bên đây cũng môn đăng hổ đối đàn trai người ta cũng đẹp trai à bên đây người ta cũng du học sinh canada cũng học bác sĩ ra đẹp gái bên đây cao cũng, bên đây cũng như du, người du mẫu. học với bộ du học sinh việt nam học tại việt nam <laughs> đại học y dược dạ đó. chào chú à chào con con cao mét bao nhiêu con nói cho dạ, chú hết con cao khoảng một mét bảy mét bảy đó bảy ha đó Bên đây chắc cũng hơn thôi con mét nhiêu cưng con hơn bạn chắc cũng phải vài xăng dạ Nói vậy là ok rồi, rồi. rồi. Ừ. nói chung là trai tài gái sắc đó ừ. vấn đề là bây giờ họ có hiểu nhau hay không thôi bây vấn giờ... đề là tôi với ông sao nữa nè tôi với ông để tôi hỏi cho đàn gái xíu coi ông làm gì nắm tay tôi ông nói chuyện lịch sự được không hỏi vậy tại sao không lèm bèm được đúng không mọi người thì đó tại vì chưa đúng là phải càm chưa thấy bà mối nào có càm ràm từ sáng Chừng nào chiều tối người ta nói một lần mà cái người đó sửa liền thì không bao giờ ai điên mà đi nói lại đúng không cho nên là không phải tự dưng người ta càm ràm rồi bây giờ con sẽ giới dạ. thiệu dạ, những cái gì chú. mà con mong muốn cho ông mối xem xem như thế nào không quá mặn với lại không có râu, dễ nhìn sáng láng là được sáng bên đây đẹp trai sáng sủa dạ. tối sủa luôn cô có thể nói là bên đây đẹp trai nè dạ. cao mét bảy hơn ừ. con dạ. rồi con không thích điều gì đàn ông con không thích đàn ông hút thuốc gia trưởng xin thưa <laughs> em không bao giờ hút thuốc em không thích hút thuốc ừ. em cũng không thích rượu bia trước ừ. giờ em chưa tốn một ngàn nào em mua thuốc lá luôn em không biết là giờ có thuốc nó bao nhiêu tiền luôn <laughs> dạ tính em rất là thoải mái không có kiểu gia trưởng ờ, ờ em phải thế này em phải thế kia cái này là mình có sự ờ, tôn trọng lẫn nhau đúng rồi à, có sự ờ, đồng cảm lẫn nhau bây giờ em mong muốn gì ở bạn gái của mình người, mẫu người bạn gái mà giống như là à, nữ danh ca diva diva Mariah Carey đó à, không phải em đòi hỏi cao siêu gì đâu ý em nói là một người phụ nữ trẻ tuổi nè có giọng hát rất là hay mà tự lập đó để trở thành một ngôi sao như vậy đó là hình mẫu rất là ấn tượng ừ. và em rất là thích tức là không phải về ngoại hình mà về ý chí đúng dạ, không? đúng rồi về... Ừ. bây giờ mình đi chút xíu về tình duyên đi bạn gái bên kia có mấy mối tình rồi cháu nó đi du học là mấy năm rồi mà năm nay cháu nó mới 23 tuổi thôi thì đi qua bển là học thôi chứ mới yêu đương vớ vẩn lý do sao 23 nhưng... tuổi xinh đẹp mà chưa có tình yêu hả ta con đi, ta đi qua bển ta nhưng, học nhưng... chứ ta qua bển để yêu hả à, xin xin phép cô là bên đó ờ, các bạn nam bên ờ, Canada cũng gọi là cũng giỏi giang cũng đẹp trai lắm chứ bộ em gái xinh đẹp ơi thì ờ, dạ. tại sao em lại chọn một chàng trai Việt mà em không chọn một người chàng trai tây em thấy là hai cái tâm hồn nó không có hòa hợp với anh thì nếu như mà được chọn thì em vẫn thích chọn việt kiều hoặc là thuần việt hơn tại vì em muốn là nó phải đồng điệu cả về tâm hồn và trong tình yêu nữa ừ. dạ có nghĩa là bây giờ là con qua bển là con chưa tìm hiểu một người nào hết đúng không con nói là con chưa yêu ai nhưng mà con cũng đã để ý người khác giới ừ. thì con để ý người khác giới là lúc đó con khoảng 15 tuổi tại vì lúc đó là con học không có tốt cho nên ừ. là ba mẹ con cũng không có đồng tình cái mình cái cái Đúng ý rồi. kiến mà con quen bạn trai ừ. ngay lúc đó và sau đó thì rất là nhiều biến cố xảy ra và con cảm thấy là con có lỗi với ba mẹ và con muốn chuộc lỗi cho nên là con không có yêu ai và con tập trung học bạn trai có mấy mối tình rồi Dạ trước thì có em có hai mối tình mà một mối tình em ờ, thương ờ, bạn đó từ ờ, nhỏ rồi, từ năm lớp 5 đến giờ. Trời ơi. Nhưng mà sau khi mà người ta đi lấy chồng xong rồi em cũng thôi luôn. Em biết là mình không có duyên với người ta. Rồi mối tình thứ hai. Cái mối tình thứ hai thì nó chia tay cũng một cái lý do mà không có không ai nghĩ đến. Đi chơi mà cứ bấm điện thoại lướt Facebook rồi nghe nhạc này nọ kia giống như là chơi với lại điện thoại chứ không phải là chơi với mình. Ừ. Dạ. Đó. Rồi, ok vậy là các bạn đã hiểu ý nhau một chút xíu rồi ha bây giờ mình hỏi ý người thân cái nữa bạn gái đi với ai vậy dạ hôm nay con đi với ba mẹ của con à, ngồi hàng ghế bên dưới chú rồi chào à, nhà gái dạ à, xin, anh xin chào uh, chương trình bạn muốn ăn hò xin chào uh, hai mc rất dễ thương và xin chào uh, bạn trai dạ chào cô chú ạ tôi là tên trần tùng đây là xã tôi thì bởi vì tôi cũng là hai vợ chồng tôi nên duyên là do bạn muốn ăn hò nên à, quên không phải bạn họ mà là do mai mối mai mối ừ. nên à, tôi rất rất thích chương trình nhân văn này tôi coi phải là bây giờ là bảy trăm mấy rồi đó nhưng mà tôi coi cũng phải cả ngàn rồi bởi vì coi đi coi lại rất là nhiều lần là, <laughs> là rất là thích bé về một năm nay thì tôi à, động viên khuyên nhủ nó nguyên gần gần một năm nó, nó mới vừa hồi tháng một này nó mới mới mới đồng ý là làm là đi nộp đơn thì tôi thấy rằng là hiện nay một số bạn trẻ và một số uh, bác cụ và phụ huynh đó, là ngại rất rất là ngại tham gia chương trình này ờ, tôi tôi tôi từng khuyên nhiều người mà không không không không ai tham gia nhưng mỗi tôi thì không tôi đã khuyến khích con gái như vậy nhân đây thì tôi cũng xin phép chương trình cho tôi ờ, vợ chồng tôi gửi lời thăm đến anh bạn mà đã cách duyên xe duyên cho cho vợ chồng tôi qua cái cái, cái ờ, chuyện mai mối còn nói về cái bạn hạ này thì là bạn thì là sống hướng nội nhưng mà bạn thì có một chút thông minh à, sống nhân hậu trung thực thẳng thắn giống như bạn trai này là có cái gì thẳng thắn nói tôi nói ngay nói liền và thậm chí là à, nói không cần suy nghĩ nói có gì nói đấy là là là, là không không không để bụng không để gì hết khuyết điểm của bạn thì bạn nhiều lắm nào là hậu đậu nè à, tồ nè à, nhõng nhẽo nè rồi à, nói chung là cứng đầu hung dữ à... đừng cứng quá đó phải không dạ. <laughs> đúng rồi rồi à, hết kỹ và đặc biệt là siêu ngủ muộn siêu ngủ muộn chứ không phải ngủ muộn không thật ra là con đính chính là tại vì con bị học trái múi giỏ ừ. là ở bên đó là buổi sáng là bên mình đã là buổi tối ừ, rồi có biết. những hôm ừ. con thức tới bốn năm giờ sáng lận ừ. nên là cái chuyện mà ngủ là cái chuyện rất là bình thường tại nếu mà con không ngủ là con sẽ không lấy lại sức tại một mình ừ. nhiều khi con ừ. chỉ ngủ có năm sáu tiếng hả ừ. thì cũng đúng là nhiều lúc con cũng mệt đó thì con dễ ngủ thiệt thì ba con hay nói là con mê ngủ không có lo đi <laughs> kiếm người yêu gì hết <laughs> không lo kiếm chồng gì hết vậy cho ba nói chung là ba con cũng hối lắm rồi đó nhưng mà con nói là con chưa học xong chưa đi làm gì hết mà chưa cứ mà, hối hoài dạ. thôi mà ok như vậy còn bạn trai này thì uh, mình thấy tương tác cũng ok con mặt nhân hậu dạ, uh, cảm ơn chú uh, đẹp trai ngăn ngửa với chú à. cùng tên với chú à, cùng tên. nhưng mà câu điều này nè là chú hai đứa con ở nhà hai hai đứa gái chú hai đứa gái giống anh Nguyễn Linh nè dạ vâng à, nói với là ba mẹ khùng nên đẻ ra hai đứa con khùng thành thử rằng là chú muốn hỏi con á là sau khi ờ, hạ màn xuống á con có dám về đội khùng của chú không xin hết cảm ơn nhiều Trời ơi, chú dám nhậu cùng chú không dạ <laughs> khi mà con đã chấp nhận thì con sẽ theo đội của mình đó. <laughs> Dạ. rồi bên đó đi với ai con dạ à, con đang đi với anh họ của con à anh khánh à đến với, à, với chương trình nãy giờ thì anh cũng có một cái nhận xét như thế này à, về ngoại hình và tính cách của bạn nữ này thì cũng rất là phù hợp với à, với tùng à, qua cái chương trình này thì anh cũng à, có một cái điều khuyên đối với em là à, nóng tính là tốt nhưng cái điều là mình phải à, à, tinh tế và kìm lại một chút xíu là sẽ ok hay à, anh chỉ nói vậy thôi câu này hay nè anh thì rất mong hai em thành một đôi hai trẻ bắt đầu gặp mặt nha đây là không gian các bạn cái thoải mái trò chuyện nào mở rào bắt đầu đi tùng à, đứng lên đi con em chào anh à, chào em à, hôm nay thì à, anh có một cái à, đặc sản à, miền quê tặng cho em dạ em cảm ơn mời anh. em ăn thử à bánh đậu xanh đó đúng dạ, không dạ đúng rồi ạ à, bánh đậu xanh ạ à. Dạ, rồi, cảm ơn anh dạ. Tự nhiên ăn đâu dạ, không ai thấy đâu Không nay em tới đây em cũng có một món quà muốn tặng anh Tại vì năm nay em 23 tuổi cho nên là em xếp 23 con hạt giấy và trái tim do chính tay em làm để tặng cho anh cộng thêm một cái uh, ví bỏ túi. Em mong tất cả những điều may mắn sẽ tới với anh. Ừ, cảm ơn em rất là nhiều. Dạ. anh có muốn mở ra xem thử không? Wow rất là đẹp nha mọi người đâu đâu vâng, cầm, cầm là... một con lên đi dạ. cầm một con lên à, mọi người trong đây em cũng có dạ, biết dạ, một thông đẹp. điệp về cuộc sống đó ừ đẹp ghê á con không. nào cũng có thông điệp hết phải không con dạ đúng rồi ừ. cả hai cả tim đều có hết đọc luôn hai ba con cho tới tối luôn luôn <laughs> không mình chỉ đọc một con uh, mở màn thôi à đọc đại hai ba con nhưng mà à, em xin đọc uh, con hạt giấy à dạ rồi sự chia sẻ với tình yêu thương là điều quý giá nhất trên cuộc đời ừ. dạ em trân trọng về điều này okay. rồi cảm ơn em Khi rất là tối về dạ. đọc nha tùng nha dạ rồi dạ nhân đây thì à, cũng à, xin à, em xin phép gửi tặng à, em Hạ một bài hát Just can't decide You don't even know how I'm alive This is war gone by Don't care but see me cry And here I am uh, Still holding on You can't accept My heart is gone. No, no. Even though I try, I can't let go. Something in your eyes capture my soul, and every night I see you in my dream. Trời anh ờ, hát hay gái. quá à, giờ tới <laughs> em Dạ không hát hôm nay hát chưa tốt Bài em... hát của em thì cũng, cũng hơi nhẹ nhàng á Dạ hôm nay hát chưa em... tốt Thì giọng là anh thích bài này Em muốn hát cho anh bài uh, Take me to your heart Take me to your heart Take me to your soul Give me your hand and hold me Show me what the love is Be my guiding star It's season Take me to Chính... your home Cảm ơn <laughs> Rất đẹp đôi Dung luôn quá hả con Rồi bây giờ à, dạ. các bạn về vị trí à, ngồi đi Chúng ta trò chuyện à, à, cảm nhận đầu tiên của anh với lại Hạ thì một cô gái rất là dễ thương dạ, Giọng ơn. nói rất là dễ thương Ví dụ như bây giờ em về Việt Nam rồi đó dạ. Thì mình đang ở trong thời điểm mà dịch Covid đó dạ. Thì nếu mà sau này thì hết dịch thì mình mình quay lại Canada mình làm hay là mình ở Việt Nam luôn Dạ em tính là qua đó làm xong rồi có thể nếu mà tiến xa hơn được nữa thì em tính định cư luôn Vậy thì em hỏi anh là anh có ngại về vấn đề yêu xa không? Anh không ngại vấn đề yêu xa Thời đại 4.0 à, này dạ. uh, rất là dễ dàng kết nối Dạ nhưng mà em cần có sự yêu xa là có sự trung thủy cái sự chân thành thì không biết là anh có đáp ứng được nhu cầu đó không anh đáp ứng được chứ tại vì mọi người biết là anh à, mình tuổi tốt mà Tụi Tất dạ. thì rất là trung thành mà đúng không mọi người? Dạ. Dạ. À, gia đình em cũng muốn uh, có, có có gọi là có có có quan niệm là anh phải về làm rễ không? <laughs> ba ờ, em là muốn rồi đó. <laughs> Chứ ba cũng... em là đang muốn bắt rễ lắm rồi đó tại vì em cũng là con đầu á ừ, cho nên là ba em con... muốn bắt rễ chứ lại về đã có đồng minh tại vì nhà em hai gái lận ừ. nên là ba em đang là hoa khô trong nhà anh cho nên là muốn có rễ về để phụ giúp là cũng muốn bắt rễ luôn <laughs> âm đang thịnh quá dạ. suy dạ. dạ hạ ơi có nhiều con đường để em đi tại sao dạ. em lại chọn con đường đi vào trái tim anh dạ. anh tùng ơi trước tiên là em có ấn tượng với anh là tại anh cùng tên với ba em cho nên là nếu, hôm nay cũng là một cái duyên cho hai anh em mình gặp nhau cho nên là nếu mà được thì anh cho em với anh một câu hỏi nhé ok bởi cái tuổi trẻ nó nó thẳng thắn lắm không có gì phải úp dạ, mở trơn trọi Vậy đó. nào <laughs> yêu là nói là yêu thương nói thương đúng rồi không thích nói không có thích rào trước đó sao hãy để tay vào nút bấm sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó một hai ba hết thời gian đồng điệu luôn chúc mừng hai em nhé nào hãy nắm tay và xin phép uh, hai bác yeah. Dạ cho tụi con à, bắt đầu hẹn hò chính thức với nhau thì uh, con xin phép uh, hai bác uh, cho con uh, phép hẹn hò với con gái của hai bác và dạ, con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc uh, con gái của hai bác rồi hai bác gật đầu rồi đó dạ. xin hai bác luôn đi con hôn nụ hôn đầu tiên á dạ con xin phép uh, hôn nụ hôn đầu tiên rất nhẹ nhàng rất là dễ thương sẽ cố gắng tìm hiểu nhau chăm sóc mối tình này cho dù xa hay gần gì quan trọng ta yêu thương nhau là được dạ